Xin, ch Xin chào bạn đến channel mình mình là Jack kia đây hôm nay mình đã quay video khác bạn là đây là một video khác game mình nối tiếp một game trước kia mình ra bạn việc trước đó cái cái mod kia bị lỗi mình phải đổi mod nên nó sẽ chơi khác đầu tiên phải tới xương xong mod mình sọt máy rồi DN giờ mình đã là làm cái máy này rồi Cynthia cái máy này cái hợp lại đầu tiên mình nhé có xương đổ xương ra xong đấy đổ xương ra thành cái phôi kiếm được một cái máy như máy này nè à đây đúng rồi đúng rồi bạn mấy cái máy này mình lượm từ cái căn nhà kia kìa bạn kia kìa bạn mình lượm được mình chôm có hai máy đổ thịt cái đĩa rồi xong đấy cái cái máy DNA DNA Cynthia từ từ giờ mình về mình chế tạo về cái cảnh ờ, mình có xây cái creation lab ấy của InGen nhưng mà chưa xây xong hoàn toàn mình cứ giữ tạm giữ vậy mình không muốn quay vì quay nó sẽ rất là lâu mấy bạn sẽ sẽ thấy nó rất là lâu giờ thì chúng ta cần this drive kim cương basic cái hạt sắt có cục vàng redstone thì mình nhớ mình cũng có rồi đây hai cục basic luôn nha basic một cục basic rồi lấy một cục basic để ở đây từ từ mình lấy luôn nguyên ra thỏ sắt mấy cái này mình khai thác hôm nay nè đây là những gì mình khai thác được ngày hôm nay kim cương nhưng mà trong lúc mình khai thác mình lại quên quay phim và mình xin lỗi thông cảm ok mắt laser rồi sharp advanced advanced nó cần hai cái lên mình chế rồi mình chán hướng cái advanced đây rồi nào sát mình cũng bất tỉnh mình nhớ mình có nhiều đá đây còn thêm một cục đá đây base hai cục advance nữa cái màn hình kính từ từ à, như tối rồi đúng không tối rồi ngủ luôn đi cho an toàn giờ chế thêm cục bạch xíu ui hết vàng để thêm thỏi vàng Ờ. hai cục lạnh ui nó thêm điện nữa bạn ơi tối qua. rồi từ từ mình uh, có các tiện dụng không tập luôn đây các bạn chế tạo này để chế tạo các bạn chế tạo à mình lộn cái móc kia lộn giờ dạ, thì nó cần cái gì một cái màn hình đã biết học basic ok mình tạm để món đồ ở đây giờ phải tìm kính nè ok không sao, móc sản ha rồi mình có tới hai cái sản sắt đây ở đây có ngoài ở ngoài đây có một cái lò nung luôn nè ngon nếu mà bạn không biết nè nếu mà thấy cơ sở này nếu mà bạn không biết ấy, thì bắt chứ anh Kid Imarat vì mình không biết xây cái nào cho anh đẹp mà kiểu bình thường và rộng thì mình thấy cách của anh ờ, anh Kid Imarat xây mình thấy nó rộng và đẹp nên quyết định trước giờ để mua hoa thôi tìm hoa hồng đỏ ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta khoan đằng kia có thêm con cừu à con cừu á mình tìm mình sẽ thôi con cần đi à đây hoa hồng đỏ thằng anh nữa hả rồi mua nguyên liệu rồi do thạch anh thì phải tìm lava phải tìm lava ở à, bên trong kia có lava kìa ngon được ít lava thì sao nào? tế luôn đấy có cái à, show cho mình Jupiter là hồ Solana ở đây đất nước vui tàn đá mà không có obsidian thôi rồi ngụm ngụm ngụm luôn chết hết độ luôn rồi yeah mai nguyên liệu rồi con